có thể trước đó thiên quan sẽ mang lại cho bạn một vài rắc rối đấy, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền đã tới tay bạn một cách đều đặn. Chính tài, thiên tài và thực thần cho thấy cho dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng. Chuyện tình cảm của bạn mệnh không được tốt vào thời điểm đầu tuần. Đôi lứa dễ tranh cãi với nhau vì những điều không đáng có. May mà đến thời điểm cuối tuần, mọi khó khăn dần được tháo gỡ, hai bạn đã biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Sự nghiệp của người tuổi Sửu không được suôn sẻ vào khoảng thời gian đầu tuần. Thương quan và kiếp tài cho thấy có nhiều đối tượng nhăm nhe hạ bệ hoặc vùi dập bạn, khiến cho công việc bạn thực hiện khó có thể tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, nếu không ngừng cố gắng thì đến cuối tuần, mọi rắc rối có thể giải quyết phần nào. Tuần này, cơ hội làm ăn có đến với người tuổi Sửu vào khoảng thời gian đầu tuần nhưng không nhiều. Dù bạn có cố gắng thì khoản tiền thu được cũng đủ để chi tiêu mà thôi,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 nhưng bạn có biết làm vậy thì quan hệ giữa cả hai sẽ càng trở nên xa cách hay không? Hãy suy nghĩ lại về những việc mình đang làm nhé. 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi hàng tuần, chuyện tình cảm của người tuổi dần có điểm sáng vào thời điểm đầu tuần, nhưng như vậy không đem lại nhiều tác động cho cả tuần khá trầm lắng. Bạn và người ấy thường xuyên cãi nhau vì những quan điểm dù nhỏ nhặt nhưng lại khó thống nhất. Thực thần cho thấy thời điểm này chuyện làm ăn có đến với bản mệnh, nhưng chủ yếu là những người làm nghề tự do,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 bởi từ giữa tuần trở đi, việc kiếm tiền không còn thuận lợi như thế nữa. Giữa tuần, bản mệnh cần phải đối diện với nhiều kẻ tiểu nhân gây trở ngại cho sự nghiệp. Kẻ tiểu nhân có thể ném đá giấu tay hoặc ra mặt bất đồng ý kiến với bạn. Những lúc như vậy, bạn cần giữ bình tĩnh hết sức, không nên nóng nảy gây chia rẽ tập thể hoặc khiến cấp trên có ấn tượng xấu. Trong chuyện tình cảm, những người đã lập gia đình sẽ gặp phải nhiều chuyện buồn. Nếu không nhanh chóng tìm cách cứu vãn,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 có lẽ bạn vẫn cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn nhận được trái ngọt. Người làm kinh doanh chớ nên nghĩ đến việc thu lợi bất chính, vì như vậy bạn sẽ dễ bị vướng vào vòng lao lý. 7. Tử vi tuổi ngọ Tuần mới tỷ kiên và kiếp tài gây ra một vài rắc rối nhỏ cho người tuổi ngọ. Bên cạnh việc tránh xa bạn xấu, bạn cũng cần chú ý đến tác phong làm việc của mình. Bạn chớ nên quá nóng nảy bốc đồng hoặc quá tự do, thích làm theo ý mình, vì như vậy thì công việc dễ lâm vào ngõ cụt, chuyện làm ăn của bản mệnh không được thuận lợi trong tuần này, vì vậy bạn tốt nhất chớ nên vội vàng nghe theo lời rủ dê lôi kéo của người khác, dễ đẩy bản thân vướng vào rắc rối, thậm chí là phải đền bù cho lỗi lầm của mình. Trên phương diện tình cảm, dường như cả bạn và người ấy đều đang quá bận rộn nên thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Bạn tưởng rằng như vậy là bình thường, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều nguy cơ đang ẩn tàng sau sự yên lặng này đấy. Hãy giảm bớt thời gian cho công việc và quan tâm đến người ấy hơn.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 có thể bạn vẫn còn vương vấn bóng hình quá khứ nên không còn để mắt được tới mọi người xung quanh nữa. Khuyên bản mệnh hãy để quá khứ ngủ yên và hướng tới tương lai bằng thái độ tích cực. Bạn làm ăn được trong thời điểm này, nhưng không phải lúc nào đồng tiền cũng chảy vào túi của bạn một cách thuận lợi. Thương quan cho thấy bạn có thể sẽ phải tranh cãi với cấp trên để bảo vệ quan điểm và lập trường của mình. Trên phương diện sự nghiệp, kiếp tài và tỷ kiên cho thấy bạn phải vượt qua khá nhiều chuyện gian nan,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 Tử vi tuổi thân Người tuổi thân có những ngày khởi đầu tuần khá thuận lợi, cho dù bạn làm trên lĩnh vực sự nghiệp hay kinh doanh. Người làm công ăn lương có thể khẳng định được vị thế của mình và gây ấn tượng tốt với cấp trên, thậm chí đạt được cơ hội thăng tiến. Tình cảm của người tuổi thân phát triển tốt, nhất là với những ai đã lập gia đình. Bạn và người ấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt, cả hai đã quan tâm và tâm sự với nhau nhiều hơn, nhờ vậy mà mọi hiểu lầm trước đó đều dần được tháo gỡ. Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong tuần này, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng. Bạn cần giữ vững phong độ này suốt cả tuần. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ. 10. Tử vi tuổi dậu Tuần mới sau một vài khúc mắc tình cảm vào đầu tuần thì sau đó, người tuổi dậu và nửa kia đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Bạn không còn xét nét những khuyết điểm của người ấy nữa bởi bạn hiểu rằng chẳng có ai là hoàn hảo. Đáng tiếc là bạn lại ít gặp được may mắn trên phương diện sự nghiệp. Sự xuất hiện của thiên quan và thương quan cảnh báo bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo, thậm chí gây ấn tượng xấu cho cấp trên, khiến công việc chịu nhiều ảnh hưởng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 có thể bạn phải nhận lại sự phản bội từ người ấy mà không hề biết mình đã làm gì sai. Bạn chớ nên tự đổ lỗi cho bản thân nếu như đối phương mới là người thiếu trung thủy. Với người độc thân, bạn khó nhận được sự chú ý đến từ các đối tượng khác giới. Vì vậy, nếu có thiện cảm với ai thì bạn cần phải chủ động tiếp cận, kéo gần khoảng cách. Còn nếu cứ luôn ở thế bị động, bạn có thể phải nhìn người ấy đến với ai đó khác. 12. Tử vi tuổi hợi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 sự nghiệp của bản mệnh thì có hung cát đan sen, vì vậy dù có thuận lợi đến mức nào thì bạn cũng chớ lơ là, để kẻ khác tìm ra thời cơ lợi dụng. Đồng thời, dù có gặp khó khăn đến đâu, bạn cũng chớ nên đầu hàng, bởi rất có thể quý nhân sẽ vươn tay giúp đỡ bạn đúng lúc. Tình hình tài chính của bản mệnh ở vào mức khá. Thiên tài cho thấy một số người có thể kiếm được cơ hội kiếm tiền khá khá nhờ vào vận may hoặc được người thân quen giới thiệu.